Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 10 trang sách và cuộc sống hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu thách thức đầu tiên chinh phục những cuốn sách mới, sách giáo khoa từ trang 103 đến trang 109. Đầu tiên chúng ta cùng đọc và trải nghiệm cuốn sách mới Chân trời mới. Chúng ta đọc nhanh thông tin trong sách giáo khoa nhé cùng đọc một cuốn sách hay, chia sẻ những thông tin về cuốn sách của nhóm mình cho các nhóm khác và nội dung cần chia sẻ là chúng ta có những nội dung sau. một Đề tài, cuốn sách đề cập đến phạm vi nào của đời sống? 2. Bố cục và nội dung chính, cuốn sách có mấy chương, phần, nội dung chính của từng chương phần là gì? Nhân vật, sự kiện, bối cảnh nổi bật nào được thể hiện trong cuốn sách? Có những chi tiết quan trọng nào, những đoạn văn, câu văn nào có thể gợi lên ý nghĩa, vấn đề chính trong cuốn sách? Và cuối cùng, chủ đề, ý nghĩa bài học mà em có thể rút ra sau khi đọc cuốn sách là gì? Chúng ta có thể đọc những cuốn sách ngắn thôi. Hoặc nếu như chúng ta thấy hay, chúng ta có thể tìm một số những cuốn sách dài. Đúng nhỉ? Có nhiều chương phần. Cô gợi ý là chúng ta nên lấy những cái cuốn sách mà à, hoặc những cái câu chuyện mà chúng ta đã học ở chương trình lớp 6 học kỳ 1, kỳ 2, lớp 7 chúng ta sẽ thấy nó sẽ dễ dàng dễ tìm hiểu bởi vì chúng ta đã học qua rồi chúng ta đã biết đề tài bố cục nội dung nhân vật sự kiện bối cảnh rồi đúng không nhỉ thậm chí cả chủ đề ý nghĩa thì nó sẽ dễ hơn với chúng ta ở đây cô lấy ví dụ chúng ta tìm hiểu cuốn sách Người thầy đầu tiên của tác giả Aiter Matop thì chúng ta sẽ thấy là đề tài là tình cảm giữa con người với con người và quê hương đất nước Tác phẩm có 3 phần chính với nội dung kể về một câu chuyện tuyệt đẹp về tình thầy. Người thầy đầu tiên đã thành công khắc họa nên một câu chuyện tuyệt đẹp về tình thầy trò cũng như phản ánh được chế độ phong kiến lạc hậu với những quan niệm sai trái không kém phần nặng nề. Bài học là bài học về tình thầy trò, tình yêu quê hương đất nước luôn cao cả và thiêng liêng. Đây là cái phần giới thiệu ngắn gọn. Chúng ta có thể giới thiệu về à, cuốn sách là cuộc chậm trà dưới đại dương chẳng hạn đúng không hoặc nóng phẳng chật hoặc là hàng tử bé vân vân rất nhiều bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần đọc cùng nhà phê bình à, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi trong phần đọc văn bản à, câu 1 là theo dõi vấn đề được nêu ra để bàn luận là mỗi tác phẩm có một lối một ngón nghề riêng trong cách nhìn cách nghĩ cách viết tảng sáng cũng như quê nội là những tập truyện dài gần như không có cốt truyện nhưng lại có sức hấp dẫn lạ lùng. Theo dõi tiếp ý kiến của người viết về hoàn cảnh sống trong tác phẩm. Ý kiến của người viết về hoàn cảnh sống trong tác phẩm đây là một sự chuyển mình thay đổi toàn diện của chế độ xã hội mới. Nó làm thay đổi hẳn nếp sống thường ngày từ trước. Những con người làm việc hơi quá sức mình một chút. Họ lo đến công việc xã hội hơn công việc nhà mình. 3. Theo dõi ý kiến của người viết về thế giới nhân vật trong tác phẩm. Chúng ta thấy ý kiến của người viết là những nhân vật đáng yêu, mang cá tính riêng nhưng lại giống nhau ở sự tích cực làm việc xã hội. Câu 4. Theo dõi cách nêu bằng chứng để làm rõ ý kiến của người viết. ta trả lời là tác giả đưa ra bằng chứng cụ thể về các tuyến nhân vật để chứng minh cho ý kiến của mình. 5. Theo dõi ý kiến của tác giả về người kể chuyện trong tác phẩm. Ý kiến của tác giả và người kể chuyện cho tác phẩm là vai tôi dễ có điều kiện dẫn dắt bạn đọc đi vào những suy nghĩ thầm kín của nhân vật, từ đó đẩy ống kính cận cảnh vào các nhân vật vệ tinh khác của mình. Rồi ý kiến tiếp theo là tuy nhiên vai tôi cũng có nhiều nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất là không nhìn được xa, không nói được nội tâm, suy nghĩ của các nhân vật trực diện khác. Sau này lớp 10 chúng ta học là vai tôi là người kể chuyện hạn chi đấy thế còn à, ngôi kệ thứ ba người giấu mặt đấy thì là người kể chuyện toàn chi các em ạ câu 6 theo dõi nhận xét chung về sức hấp dẫn của tác phẩm ta thấy là à, tác phẩm khiến người đọc xúc động sao xuyến vì những cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây bây giờ ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần à, đọc cùng nhà phê bình phần sau khi đọc trả lời câu hỏi chúng ta có 4 câu hỏi Câu 1, người viết tập trung bàn luận về vấn đề gì trong tác phẩm Quê nội của Võ Quảng? Câu 2, để bàn về vấn đề, người viết đã nêu những ý kiến gì về đặc điểm nội dung nghệ thuật của tác phẩm? Em căn cứ vào đâu để xác định như vậy? Câu 3, hãy tìm những lý lẽ, bằng chứng được người viết sử dụng nhằm làm sáng tỏ ý kiến về các đặc điểm của tác phẩm quê nội. Cách trình bày bằng chứng của người viết có điều gì đáng chú ý? Câu 4, mối quan hệ giữa mục đích viết và đặc điểm. Nội dung chính của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học được thể hiện như thế nào trong bài viết này. Viết kết nối với đọc Tưởng tượng em là một nhà phê bình, hãy viết đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu, nêu ý kiến của em về một tác phẩm văn học về đề tài tuổi thơ của quê hương đất nước mà em đã học, đã đọc. Trước hết cô giới thiệu với các em về tác phẩm quê nội của Võ Quảng để các em hiểu rõ về tác phẩm này rồi các em sẽ à, cùng đọc cái bài à, của nhà phê bình chúng ta trả lời nhé tác phẩm quê nội của võ quảng đề tài là cách mạng tháng 8 bố cục phần 1 gồm có 12 chương nội dung là quê nội phần 2 gồm 9 chương nội dung là tảng sáng nhân vật chính là cục cù lao bối cảnh chuyện lấy bối cảnh là quê hương của tác giả làng hòa phước tỉnh quảng nam vào thời điểm sau cách mạng tháng 8 Nội dung chính Chú Hai Quân, cha của Cù Lao, vì bị Cường Hào ức hiếp nên bỏ làng, vợ con ra đi. Lên 3 tuổi, Cù Lao mất mẹ, 12 tuổi, tổng khởi nghĩa sắp nổ ra, Hai Quân đem Cù Lao về nàng. Cù Lao cục học lớp thầy giáo Lê Tảo, tham gia đội tự vệ làng, lên thượng nguồn lấy gỗ làm trường học. Cù Lao theo cha ra Đà Nẵng, khi Pháp đánh chiếm Đà Nẵng, nhiều người chạy về Hòa Phước, Cục và Cù Lao thuộc bộ phận đưa tin kháng chiến dân làng Hòa Phước cùng nhân dân cả nước kháng chiến thêm 10, 20 năm nữa. Câu văn gợi lên ý nghĩa vấn đề chính là cách mạng nên rồi. Bài học là hiểu thêm sâu sắc về miền quê xứ Quảng, thấy mình trong các trò nghịch ngợm của cục và củ lao, thấy được sự thay đổi của làng quê Quảng Nam qua số phận của một lớp người hăm hở tham gia cách mạng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trả lời bốn câu hỏi trong phần sau khi đọc. Câu 1, vấn đề được đưa ra bàn luận là nghệ thuật và nội dung trong bài quê nội của Võ Quảng. Câu 2, ý kiến của người viết về hoàn cảnh sống trong tác phẩm căn cứ là nội dung câu chuyện xảy ra trong những khung cảnh quê hương, một nông thôn miền Trung tại thôn Hòa Phước bên con sông Thu Bồn vào những ngày rất mới mẻ, như một buổi tảng sáng sau cách mạng tháng 8 thành công. Ý kiến của người viết về thế giới nhân vật trong tác phẩm căn cứ các nhân vật là những người nông dân bình thường những cục củ lao bà kiến ông hai dĩ thầy lê tảo là những con người thật đáng yêu Cô ba, để làm sáng tỏ được ý của bản thân mình thì tác giả đã sử dụng rất nhiều những lý lẽ sắc bén và dẫn chứng thuyết phục. Lý lẽ sắc bén, mỗi tác giả có một lối, một món nghề riêng. Nghề như các em nhé, có sửa lại đấy. Trong cách nhìn, cách nghĩ, cách viết, Tảng sáng cũng như quê nội là những tập truyện dài gần như không có cốt truyện với nhiều tuyến và nhiều nhân vật hoạt động. Thế mà chuyện âm thầm như một mùi hương gây mê, có sức hấp dẫn và quyến rũ lạ thường. Tâm hồn chúng ta có là cục đá mới không xúc động sao xuyến với những trang tả cảnh đồng bào hàng loạt các dẫn chứng được tác giả lấy trong tác phẩm quê nội, từ hoàn cảnh sống cho đến từng nhân vật. Những dẫn chứng được tác giả lược thuật tóm tắt, không trích dẫn do các chi tiết trong văn bản gốc rất dài. Câu 4. Những đặc điểm nghệ thuật và nội dung của tác phẩm đã được thể hiện trong việc người viết nêu ý kiến hoàn cảnh sống về thế giới nhân vật, về người kể chuyện, Đồng thời, người viết cũng đã nhận xét chung về sức hấp dẫn của văn bản. Mục tiêu của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học được thể hiện nhất quán trong toàn bộ bài viết. Sau khi trả lời xong 4 câu này thì chúng ta sẽ sang phần viết kết nối với đọc. Đó là tưởng tượng em là một nhà phê bình, viết đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu nêu ý kiến của em về một tác phẩm văn học về đề tài tuổi thơ hoặc quê hương, đất nước. Các em có thể à, viết cảm nhận của em về bài thơ quê hương của Đỗ Trung Quân hoặc quê hương của Giang Nam. Đấy, hoặc là bài ngưỡng cửa của Vũ Quần Phương hoặc bài à, Con chim chín triện. Hoặc chúng ta cũng có thể viết đoạn văn à, về tác phẩm văn học truyện đúng không nhỉ? Ờ, các tác phẩm văn học truyện mà chúng ta đã học từ lớp 6 đến lớp 7 bây giờ đấy thì chúng ta có thể nêu ra như là bầy chim chìa vôi này đúng không nhỉ nóng phẳng chật này cuộc chạm trán trên đại dương này đúng không nhỉ thế rồi thì hoàng tử bé vân vân hoặc rồi thì à, gió lạnh đầu mùa thế nhưng mà ở đây thì cô sẽ giới thiệu với các em về văn bản à, chuyện sau đó là văn bản chuyện tuổi thơ tôi của tác giả nguyễn nhật ánh đoạn văn như sau Mỗi tác phẩm được viết nên đều là một bông hoa tỏa ngát hương theo cách riêng biệt đối với bạn đọc. Những kỷ niệm tuổi thơ để áp sữa hạnh phúc được nhân vật tôi nhớ lại vào một buổi chiều nghe thấy tiếng dế kêu đã tạo nên nét trong sáng riêng cho văn bản tuổi thơ tôi của Nguyễn Nhật Ánh. Văn bản khắc họa được sự trân trọng tình yêu thiên nhiên, sinh vật của các nhân vật trong truyện đối xử với loài vật như đối với con người bằng ngôn ngữ giản dị, trong sáng, phù hợp với các bạn nhỏ Việc sử dụng ngôi kể thứ nhất là dòng hồi ức nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ của nhân vật tôi, giúp bài văn trở nên chân thật, sinh động và gần gũi hơn. Từ câu chuyện trên, mỗi chúng ta đều rút ra một bài học về cách ứng xử trong cuộc sống, đó là sự biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu và bao dung nhau. Bây giờ ta sẽ đi sang phần đọc và trải nghiệm cùng nhân vật đọc và trải nghiệm cùng nhân vật thì chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi gợi ý như bạn đến từ đâu, vì sao và bằng cách nào mà bạn trở thành nhân vật trong tác phẩm này, bạn có sở thích, tính cách hay đặc điểm gì nổi bật. Để kể về cuộc đời của mình, bạn muốn nói lên điều gì, ai hay điều gì khiến bạn quan tâm nhất. Nếu sống tiếp cuộc đời không chỉ trong trang sách, nhiều bạn à, điều bạn muốn làm nhất sẽ là gì? mỗi một bạn sẽ có một câu trả lời riêng nhé ở đây nó sẽ không có đáp án chung đâu bạn ví dụ bạn đến từ hải dương bạn đến từ hà nội cũng có bạn đến từ đắk lắc cà mau vân vân vì sao và bằng cách nào bạn trở thành nhân vật trong tác phẩm này thì bạn có thể nói là qua một giấc mơ một hệ thống nào đấy đưa bạn đến đúng không nhỉ hoặc một phép màu một ông tiên một ông bụt của bạn có thể bạn xuyên vào đúng không nhỉ bạn có sở thích tính cách hay đặc điểm gì nổi bật các em nêu sở thích tính cách đặc điểm nổi bật của bản thân các em nên để kể về cuộc đời của mình bạn muốn nói nên điều gì em à, nói về cái điều gì ở trong cuộc đời của bà của em thì em sẽ nêu à, những khó khăn những vất vả hoặc những hạnh phúc ngọt ngào mà em đã trải qua điều gì khiến bạn quan tâm nhất ờ, vấn đề tiền bạc vấn đề tình cảm rồi bố mẹ ông bà bạn bè hay thầy cô đúng không nhỉ hay là các sở thích của các em khi em quan tâm đấy em muốn làm điều gì nhất các em nêu ra nhé bây giờ ta sang phần đọc và trò chuyện cùng tác giả trả lời câu hỏi a mon và Men là ai trong mối quan hệ với nhà văn tác giả truyện ngắn Bảy chim chìa vôi vì sao nhà văn khẳng định rằng tất cả lũ trẻ làng chú đều thức để lắng nghe tiếng mưa, cùng nghĩ về bãi sông và lo cho bầy chim chỉ ở vôi non? Cậu bé, người phỏng vấn tác giả, ngạc nhiên vì điều gì? Ngoài Mon và Men, ai là người có trải nghiệm và kỷ niệm sâu sắc về đêm mưa, bãi sông và bầy chim chìa vôi? Theo em, Mon và Men đang ở đâu? Bầy chim chìa vôi đã bay đi đâu? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Câu A, Mon và Men là hai nhân vật trong tác phẩm của nhà văn được lấy nguyên tác từ chính những người bạn cùng trang lứa với tác giả. Câu B, sở dĩ tác giả khẳng định việc tất cả những đứa trẻ trong làng đều thức để lắng nghe tiếng mưa và lo cho những chú chim chìa vôi là bởi vì tất cả những đứa trẻ đó đều quan tâm đến bầy chim chìa vôi, nên với tâm lý của một đứa trẻ thì chúng sẽ thức để nghĩ về và no nắng cho những chú chim mà chúng quan tâm đó. C. Đứa trẻ phỏng vấn nhà văn đã ngạc nhiên bởi cậu bé đã nghĩ rằng nhà văn tại sao không cùng Mon và Men ra ngoài sông để cứu những chú chim chìa vôi, nước dâng cao rất nguy hiểm. Cậu bé no nắng cho Men và Mon sẽ gặp nguy hiểm. c Ngoài Men và Mon thì nhà văn có thể là những đứa trẻ vẫn đang ở nhà trông ngóng bầy chim chìa vôi kia, chính là những người có trải nghiệm rõ nhất về đêm mưa ấy và bầy chim chìa vôi. E. Mon và Men là những nhân vật được tác giả tạo nên dựa trên người có thật, là những người bạn tuổi thơ của tác giả. Chính vì vậy, nhân vật Mon và Men sẽ sống mãi trong trái tim bạn đọc. Còn những người bạn của tác giả thì có lẽ vẫn đang ở những nơi mà có thiên nhiên, đang ra sức bảo vệ thiên nhiên khỏi bàn tay của con người. Và những cánh chim chìa vôi cũng đã tìm được và cất cao đôi cánh của mình lên bầu trời để bay đến những miền đất hứa, đến những nơi mà dành cho chúng. Câu ba Chọn đọc một cuốn sách đang gây sự tò mò chú ý đối với trẻ em. 3. Chọn đọc một cuốn sách đang gây sự tò mò chú ý đối với em, có thể đọc một chuyện, một bài thơ, một chương phần nếu cuốn sách có nhiều nội dung. Trong quá trình đọc, thử hình dung em có thể đặt ra những câu hỏi nào để làm rõ hơn điều em muốn biết, cách tác giả tạo nên nhân vật hoặc những chi tiết tiêu biểu, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm trong cuốn sách à, theo cô thì chúng ta nên lấy à, một bài thơ cho nó ngắn thôi để chúng ta sẽ hỏi tác giả thì nó sẽ dễ hơn đúng không nhỉ chứ một tác phẩm truyện thì nó rất là dài thì à, có rất nhiều những cái bài thơ hay ví dụ như bài thơ bắt nạt chẳng hạn của nguyễn thế hoàng linh thì ta có thể hỏi tác giả là à, tác giả đã từng bị bắt nạt ở ừ, thời sinh chưa đúng không nhỉ và ai bắt nạt tác giả đúng không